Xin chào các bạn đang đón xem video của Lê Đô Thị. Những năm gần đây, thủ đô của chúng ta, bên cạnh một Tây Hà Nội phát triển như vũ bão với hàng loạt những dự án mới ra đời, thì bên bờ Đông cũng không kém cạnh với hạ tầng giao thông phát triển đến chóng mặt. Trong số đó có nút giao vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, một trong những nút giao có thể nói là đẹp nhất Việt Nam. Hiện nay, bên cạnh nút giao này, hệ thống đường gom bên cạnh cũng đã được triển khai. Trong video hôm nay,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 Thành phố trở nên tương đối ngăn cách bởi bờ sông Hồng, vốn chỉ có vài cây cầu cũ kỹ là Thăng Long, Trường Dương và Long Biên. Những cây cầu đang không ngừng mọc lên, nối liền hai bên bờ sông. Các con đường huyết mạch cũng không ngừng được mở rộng, nối liền. Bên cạnh 7 cây cầu hiện hữu bắc qua sông Hồng, Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 10 cây cầu nữa, nối liền hai bên bờ sông. Trước mắt, thành phố sẽ xây dựng hai cây cầu thuộc vành đai 4 Hà Nội cũng sẽ đi theo xu hướng của các thành phố lớn trên thế giới. Đó là mở rộng ra các khu ngoài trung tâm cũ và phát triển hai bên bờ sông. Nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng không chỉ kết nối hai thành phố năng động nhất của miền Bắc, mà còn kết nối khu trung tâm thành phố với các khu vực phía đông, là khu vực đang được đánh giá là phát triển mạnh mẽ nhờ việc quy hoạch đồng bộ. Sau 12 tháng thi công, ngày 9 tháng 1 năm 2021, dự án xây dựng nút giao thông giữa đường vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng có trị giá hơn 400 tỷ đồng đã chính thức thông xe. Nút giao này nhằm giảm ùn tắc cho giao thông Cổ Linh và đường dẫn lên cầu Thanh Trì ở cửa ngõ phía Bắc thủ đô. Trước đó, dự án cao tốc Hà Nội Hải Phòng chỉ thi công đến nút giao Cổ Linh rồi dừng lại, do nhà đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải chưa bố trí được vốn. Trong khi đường cao tốc đi đến đây bị cụt, phương tiện phải đi vòng xa, gây xung đột un tắc giao thông cho nhiều tuyến đường xung quanh, trong đó có đường vành đai 3. Thành phố Hà Nội đã sử dụng ngân sách để xây dựng, hoàn thiện nút giao của Linh. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án theo hướng làm tiếp đường nối cao tốc rộng 8 làn xe với đường của Linh, Long Biên, sau đó xây cầu vượt để đường vành đai 3 vượt nút của Linh, tránh xung đột giao với đường dự án bên dưới Cùng với đó, dự án cũng xây dựng các nhánh kết nối đường RAM giữa đường đô thị và đường cao tốc nhằm giảm xung đột, ùn tắc giao thông. Được khởi công vào ngày 6 tháng 1 năm 2020, sau 12 tháng thi công, đến ngày 5 tháng 1 năm 2021, nút giao thông kết nối giữa đường vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng đã hoàn thiện, vượt tiến độ đặt ra hơn 2 tháng. Thay vì đi vào đường nhánh, vòng xa và thường ủn tắc. Sau khi được thông xe, phương tiện từ nội thành ra cao tốc và ngược lại. Phương tiện từ vành đai 3 tiếp cận cao tốc sẽ đi đường thẳng qua nút hoặc cầu vượt để vượt đường cao tốc nối dài đến nút của Linh. Theo tính toán thì dự án giúp cho các phương tiện tham gia giao thông kết nối ra, vào, lúc được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới giao thông trong khu vực. Cụ thể là các phương tiện sẽ không phải đi vòng sang tuyến cầu Vĩnh Tuy và quận Long Biên, kết nối quốc lộ 5 cũ và quốc lộ 5 mới, rút ngắn thời gian di chuyển từ 15 đến 20 phút. Nút giao Cổ Linh được xem là dự án có tầm quan trọng bậc nhất trong việc đồng bộ hạ tầng giao thông Phía Đông, với 4 tầng xe chạy, một tầng đường bộ, một tầng cầu vành đai 3, tầng kết nối lên xuống vành đai 3 đi cao tốc và ngược lại. Nút giao này sẽ có 6 đường dẫn được triển khai giúp kết nối thuận lợi các tuyến lưu thông huyết mạch, vành đai 3, Cổ Linh, cầu thành Trì, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Đồng thời, việc hoàn thiện nút giao của Linh cũng sẽ phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường vành đai ba, cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường của Linh, khơi thông việc di chuyển vào nội đô, góp phần giảm thiểu ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với việc gỡ nút thắt của Linh, khu đông đang là điểm sáng phát triển của thủ đô khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Hàng loạt dự án cầu nghìn tỷ và sông Hồng đã được xây dựng, kết nối đồng bộ Hà Nội với các tỉnh thành lân cận giới chuyên gia nhìn nhận. Hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực, trong đó có thị trường bất động sản. Hạ tầng, đặc biệt là giao thông, phát triển luôn kéo theo dân cư và các khu đô thị hình thành xung quanh. Thực tế cho thấy giá trị bất động sản, đặc biệt là bất động sản nhà ở không chỉ quyết định bởi chất lượng xây dựng, nội thất, mà còn bởi hạ tầng đi kèm và sự thuận tiện trong sinh hoạt, giao lưu đi lại. Để đáp ứng tất cả những yêu cầu đó,